Vâng, xin chào các bạn Hôm nay à, chúng ta sẽ cùng đi xem cái suối nước nóng ở vùng à, sông Ngọc Linh Cái suối này nó nằm sát ngay bên cạnh đường à, quốc lộ 40B Đi qua thẳng Công Tâm Đấy, đường đó là đi qua Công Tâm Và đây là suối nước nóng Các bạn xem này Bây giờ chúng ta sẽ vào xem cái suối nước nóng này Nóng bao nhiêu độ Như nằm gần đường đây người ta chắc đồ đạc rất là nhiều Đây. Suối nước nóng Tên của nó là suối nước nóng tắc tố Theo tiếng của đồng bào dân tộc ở đây là tác là nước Tố là náo Và cái ngôi làng Ngôi làng ở sát đây cũng gọi là làng tắc tố đây, bây giờ chúng ta sẽ vào xem ừ, rất nát ồ oh, cái mùi lưu huỳnh rất nhiều các bạn ơi bốc khói này các bạn thấy bốc khói không Đấy. nước này nó chảy ra từ trong lòng đá luôn từ ngàn đời này vậy Đấy. chảy ra rất cái mùi lưu huỳnh khó chịu mùi hôi hôi đây các bạn thấy lưu huỳnh nó đỏ luôn túi luôn nước này đậm thế này bốc khói buổi sáng tinh mơ là khu này nó mù sương rất là nhiều à, nước rất nát. cẩn thận không là bị cảm lần đấy khói các bạn thấy khói bốc lên nha trên đỉnh này là không có gì hết những bụi lao lách bình thường à, dưới này là có một dòng nước tuôn ra rất là đẹp nước chảy này này thấy đấy à đã có một bằng ếch ù nắm quá nắm quá nắm quá các bạn nắm quá đây một quả ếch đã bị dòng nước nóng lục chín luôn dạ, đây là một bạn ếch đây các bạn thấy chưa đây chín luôn nước nám tuy là nước nám nhưng mà vẫn có những cây hoa rau muống này các bạn thấy rau muống vẫn nở hoa đồng hồ vẫn có sự sống sót bên dòng xuống nước nám này à, đây là nước nám này à, các bạn thấy đấy đây là những ống nhựa được à, người dân ở sinh sống ở xung quanh cái suối nước nắng này để dẫn nước về người dẫn cái nước nắng này về để mà mà dùng cho việc sinh hoạt hàng ngày như vậy là tiết kiệm là không phải dùng máy nước nám như dưới ờ, những vùng khác à, người ta dùng rồi đấy à, dẫn về nhà đấy, nhờ ngồi kia à, rất là tiện lợi vì ở trên này là vùng này là vùng trồng cây sam ngọc linh cho nên là rất lạnh nhiệt độ là bình thường là vào mùa hè là khoảng ban ngày khoảng 22 độ thôi mùa đông là có có những năm nó xuống đến 5 6 độ C là rất lạnh nên dùng cái nước nắng này để mà tắm rửa giặt giũ rất là tiện lợi không phải tốn kém bất kỳ một cái chi phí gì mà để làm cho nguồn nước nó nắng hết đây là nước nắng tự nhiên đó bây giờ để à, kiểm tra cái à, nhiệt độ à, trên cái suối nước nắng này bao nhiêu độ thì chúng tôi sẽ thực hiện một cái thí nghiệm bây giờ trên tay tôi đây là cái nhiệt kế nhiệt kế bây giờ là 26 độ do là bây giờ trời nắng nãy giờ bỏ ngoài nắng nên là 26 độ với bình thường ở đây là 22 độ thôi đấy nhiệt kế bây giờ chúng ta sẽ trèo lên ngay cái đỉnh à, nơi mà xuất phát cái nguồn nước nóng ra để xem thử à, nhiệt độ đến đó là bao nhiêu và chúng ta sẽ đi ừ, chúng ta phải dùng cái thon để leo lên để đỡ nắng giờ chúng tôi trèo lên kiểm tra đây đó là bao nhiêu độ bằng cách là chúng ta phải bỏ cái nhiệt kế xuống dưới nước như vậy là chúng ta phải kiểm tra được nhiệt độ tặng nơi nguồn nước vừa trồi lên khỏi mặt đất luôn Bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên đó Đây các bạn thấy đây Nước chảy này Đây Thoái nghi ngút Đấy Đây là nơi nó chảy ra này Duy nhất chỗ theo đó này Cái cây là những khoảng đó lớn không, không có gì hết mầm sống còn hiện hiện ngay chỗ ờ, khu nước nắng này cái rái lắc lao đây các bạn thấy đẹp chưa khói bốc này đấy các bạn thấy này khói này này, tuyệt đẹp buổi sáng tinh mơ là khu vực này là khói là mù kín luôn không thấy đằng. chỉ cần à, đến với vùng à, thủ phủ sâm mà hành trình lên à, Tây Nguyên thì các bạn sẽ được chiêm ngưỡng cái suối nước nắng này đây khu vực trồng sâm là trên dãy núi Ngọc Linh đây các bạn thấy chưa đây đây là một trong những cái địa phận của xã Trà Nam huyện Nam Trà My à trên trên cái khu vực đó là có cái tre khổng lồ mà tôi đã làm clip cho các bạn xem ở kỳ trước đấy và người dân có trồng sâm từ những cái rừng già như vậy à. và đây là đường à, các bạn thấy chưa nếu các bạn có điều kiện đi ngang qua đây thì hãy à, dừng chân lại để mà chiêm ngưỡng cái suối nước nắng này bây giờ chúng ta đang đứng đây nhưng mà hơi nước bắt lên là ướt hết cả người rồi đấy vâng thưa các bạn à, để bây giờ à, xem thử cái nước này nó nóng à, có lục được trứng hay chín hay không chúng tôi sẽ làm một cái thí nghiệm là, là cho trứng vào trứng gà cho nó vào túi lưới và chúng ta thả vào trong cái ờ, túi này chiếc nắng này Đấy. Thì chúng ta sẽ cho 10 quả trứng gà vào Đấy. Ôi, khói bóc nhiều quá các bạn ha Khói bóc quá, khói quá nhiều Rồi bây giờ ta cột lại, cột một cái dây nữa Để chúng ta dễ xách lên Để lên lên là nó sẽ chuẩn bị chúng tôi đặt cọc cái dây cột này chưa ở đầu già ra mãi thì các bạn dễ xích lên các bạn ha lúc đó chúng ta không thể thò tay cũng được nó sẽ được dao không bỏ cục đó vào cho nó nặng nó đèn rồi đây đây đây đây đây đây, rồi chúng ta phải cột cái dây bây giờ chúng ta phải cột cái dây nhà lưới và chúng ta phải thả xuống và các bạn xem nhé đây bạn các bạn chị tới chị, chị, tới bên kia chị tới bên kia đứng dậy đây nắm cái cà lách này cà lách trước này đó he nên chúng ta là phải ờ, đấy chúng ta phải cho xuống đất không để ngay chỗ ờ, mà nước nó chảy xuống luôn để ngay chỗ khu vực nước chảy xuống luôn từ từ dài nên nước chảy xuống xem thử rồi cái da nó chụp mặt mặt thật lắm là được các bạn nghe bây giờ chúng ta sẽ à, lục trứng bằng dòng nước nóng này để xem thử nó trứng có nó có chín hay không đây nó chạy lên đây lục ngay nơi đầu nguồn nó chạy xuống luôn à, bây giờ chúng ta sẽ à, chờ đợi xem nhé à, à, bây giờ để kiểm tra cái à, nhiệt độ của dòng thú này là bao nhiêu thì lúc nãy chúng ta đã thực hiện một cái thí nghiệm đó là bỏ cái nhiệt kế xuống và bây giờ nhiệt kế chúng ta sẽ lấy lên và kiểm tra thử bao nhiêu độ đây chúng ta lấy nhiệt kế lên đi đây rồi bây giờ chúng ta sẽ mở ra xem bao nhiêu độ bao nhiêu độ vậy bao nhiêu độ một trăm trăm độ hả ừ. chín mươi độ một trăm độ một trăm độ một trăm độ xe các bạn ạ đây là nhiệt kế này nhiệt kế thì ờ, cơ đồng hồ này còn thấy chưa à, bây giờ mở ra xem mở ra xem cho nó thấy mù quá các bạn thấy không rất là nóng Vậy chúng ta sẽ mở cái nhiệt kế rồi nóng quá rồi bây giờ chúng ta đưa lại đây cho khán giả xem đây các bạn thấy chưa đây là cây kim chỉ nhiệt độ này nó chỉ là 100 độ C đã vượt qua mất rồi ồ nhiệt kia rất là nắng độ ẩm bây giờ là chỉ có 40 42 độ ẩm thôi 42 độ đây nhiệt độ thế này này và như vậy các bạn đã thấy xuống nước nắng ở huyện Nam Trà My vùng sông Ngọc Linh rất là nắng à, và bây giờ chúng ta sẽ chờ cho trứng khoảng à, chúng ta thực hiện trong vòng 5 à, phút nhé và bây giờ chúng ta thấy chưa và kiểm tra xem thử trấn lục ở dòng suối này có chín hay không sau khi à, thấy thời gian 5 phút lục thử trứng gà 10 quả trứng gà ở trên à, đầu nguồn của cái suối nước nắng bây giờ chúng ta sẽ đem xuống và kiểm tra xem là trứng có chín hay không bây giờ chúng ta sẽ chờ nhé rất là nguy hiểm trên đó rất là trơn trượt và nắng nữa đây. bây giờ chúng ta sẽ đập trứng các bạn nhé đập trứng xem trứng thế nào hy vọng là trứng sẽ chín các bạn nhé à, trứng đã bể một số trứng đã bể bây giờ chúng ta sẽ đập thử của trứng ra nhé để kiểm tra thử nó có chín hay không với nhiệt độ của số nước nắng này đập đi hai ba đập đi chín không hồng đầu à trứng chín hồng đầu các bạn ơi hồng đầu ngon quay trong đó nào đây các bạn thấy đây cứng đã chín như vậy ở mức độ hồng đồ thôi chứ không có chín cứng luôn ừ. ngon không ngon ngon rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đập tiếp của tha của mà nứt rồi thế nào lựa của nứt đấy của này bị nứt này hồng đào trắng trứng hồng đào hồng đỏ cứng lắm chắc chín trong đỏ thôi các bạn ơi nát nát chín ừ. đỏ trước rồi chín đồng đỏ trước Đấy, như vậy các bạn đã thấy trứng đã lục với cái đầu nguồn xuống nước nóng thì đã chín nhưng mà khoảng cỡ 70 phần trăm thôi chứ không có chín như chúng ta lục ở trên ờ, bếp ở nhà bình thường à. Vâng, như vậy là các bạn đã vừa thấy chúng tôi thực hiện cái đo nhiệt độ cũng như là lục ờ, những quả trứng này. À, nếu các bạn có điều kiện à, đến tham quan vùng thủ phủ Sông Ngọc Linh thì hãy à, ghé lại cái suối nước nóng Tắc Tố tại à, xã Trà dông ngay trên trục đường quốc lộ 40B đi ngang qua địa phận à, tỉnh Công Tâm và tỉnh Quảng Nam nhé. Và bây, còn bây giờ xin chào tạm biệt.